Vì để chứng minh sofa này chất lượng có vấn đề, anh vứt diêm lên chiếc sofa vừa mua, tổng giám đốc ở phía đối diện thấy cảnh này nghĩ anh đang gây sự. Thế nhưng giây tiếp theo, cả chiếc sofa đã hừng hực cháy, ông ta trực tiếp bị dọa gây người, chiếc sofa bốc cháy nhanh như vậy, chính là vì chất liệu của nó xảy ra vấn đề, còn đối với lính cứu hỏa thời gian chính là sinh mạng, bởi vì vào vài hôm trước, lính cứu hỏa nhận được báo cháy nhà của một hộ dân bốc khói trắng. Theo lời kể của hàng xóm lân cận, hộ gia đình này rất mê sông hương. Bọn họ đầu liền nghĩ có khả năng là do lò hương, Bọn họ đi lên gõ cửa nhưng không ai đáp lại. Sau đó bên trong lửa lớn bắt đầu dữ dội. Bọn họ lập tức phá cửa ngọn lửa bên trong ngày càng lớn. Bọn họ rất nhanh đã phát hiện ra có người bị kẹt. Lúc này, đồng đội bên ngoài nhận được lệnh mau chóng phun nước. Bọn họ lập tức mở bình cửu hóa dập tắt lửa bao vây lấy nạn nhân. Sau đó nhanh chóng cứu người phụ nữ này ra ngoài. Ở phía khác bọn họ bắt đầu đi dập những nơi khác. Ít lâu sau, ngọn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn. Bọn họ vốn tưởng đây chỉ là một trận hỏa hoạn thông thường, nhưng dựa theo lời miêu tả của người bị hại cô nhìn thấy đốm lửa rơi lên trên sofa, Ít phút sau, sofa đã bùng cháy lớn, khiến cho lính cứu hỏa cảm thấy vô cùng bất ngờ, bởi vì dựa theo kinh nghiệm phán đoán nhiều năm nay, chuyện này rõ ràng là rất vô lý. Thế là bọn họ lập tức vào trong nhà để kiểm tra nguyên nhân gây cháy. Bọn họ đã lật ngược chiếc sofa bị thiêu rụi, bỗng bất ngờ phát hiện ra chiếc sofa này có xuất từ công xưởng có tiếng trong vùng. Nghiêm trọng hơn là sau khi kiểm tra phát hiện chất liệu của sofa lại chính là pu. Nó giống như là xăng ở thể rắn vậy, nhưng bởi giá rẻ nên thường được dùng cho các căn nhà thuê. Mà điều làm người tức giận hơn chính là Bọn họ đã từng có một đồng đội bởi vì chiếc đệm giường như này bốc cháy mà không may đã hy sinh. Và hiện giờ bọn họ cuối cùng đã biết nguyên do, thế là bọn họ tập trung ở cổng công ty chặn tổng giám đốc của xí nghiệp này lại. Sau đó là xảy ra cảnh tượng ban đầu, lính cứu hỏa móc tiền túi mua lại sofa mới của bọn họ và dùng một mồi lửa để dạy cho ông giám đốc này một bài học. Là một xí nghiệp, không nên lợi dụng tiêu chuẩn kém để tiết kiệm chi phí, bởi vì tiêu chuẩn kém nhất luôn đồng nghĩa với sự an toàn kém nhất. Đừng nên chỉ đưa cho khách hàng một bộ gia dụng đẹp mã, mà nên cho những người đó một cơ hội để sống tiếp. Bởi vì đối với lính cứu hỏa, mỗi giây tại hiện trường đám cháy đều vô cùng quan trọng. Lính cứu hỏa chưa từng gặp trận đụng xe khốc liệt đến vậy. Hiện trường tai nạn chỉ còn sót lại một nửa xe, khiến mọi người khó tin hơn chính là tài xế bên trong không ngờ vẫn còn sống. Bọn họ trước tiên mặc đồ bảo hộ cho tài xế, sau đó lấy công cụ nhẹ nhàng mở cửa xe, bọn họ hợp lực cứu tài xế ra ngoài, nhưng người ngồi ghế lái phụ lại không may mắn như thế. Sau khi kiểm tra, mạch đã không còn đập, ở phía khác, bọn họ đi tìm hết một lượt con đường này, cũng không phát hiện phần còn lại của chiếc xe. Chính vào lúc bọn họ đang nghi ngờ có phải nó đã vỡ vụn. Cuối cùng ở một đường rẽ cách đó vài trăm mét, đã phát hiện phần đuôi xe còn lại, lúc này đang đâm vào hàng rào cạnh đường. Sau khi kiểm tra, phát hiện bên trong vẫn còn một vị nữ hành khách. Cô vội gọi đồng đội đến giải cứu. Cũng may cô gái vẫn còn sống nhưng ý thức có chút mơ hồ. Nhân viên cứu họa ra sức vỗ về cảm xúc cho cô gái. Ở phía khác đồng đội cũng đem dụng cụ đến. Đầu tiên bọn họ cố định phần thân xe, sau đó gỡ cửa sau xuống thuận lợi cứu cô gái ra ngoài chính vào lúc bọn họ chuẩn bị quay về trụ sở chính. Không ngờ tài xế vừa cứu ban nãy không thấy đâu nữa. Cảnh sát rất nhanh đã tham gia điều tra, phát hiện người chất ngồi ở ghế lái phụ chính là chủ nhân của chiếc xe hơi này. Cảnh sát đoán nhất định tài xế đã bỏ chạy vì lái xe sau khi uống rượu. Nhưng nhân viên cứu hỏa lập tức phủ định ý nghĩ này. Bởi vì bọn họ ở hiện trường không hề gửi thấy mùi rượu. Cảnh sát mặt cũng ngơ ra, nếu không phải say rượu lái xe vậy thì tài xế sao phải bỏ trốn. Xem ra chân tướng mọi chuyện chỉ có thể hỏi cô gái nãy. Sau khi quay về trụ sở khi nhân viên đang kiểm tra trang bị, một tờ giấy rơi ra từ trong túi áo, cô nhặt lên xem, phát hiện đây chính là biên lai like rút tiền. Cô cho rằng cô gái đã lén đút vào túi áo mình. Thế là nhanh chóng đến bệnh viện hỏi thăm tình hình, nhưng khi cô lấy tờ giấy ra, cô gái lại từ chối thừa nhận. Lúc này cô nhân viên chú ý đến vết bầm tím trên cổ cô gái. Rất rõ ràng không phải do vụ tai nạn tạo ra, cô cho rằng cô gái nhất định có lời khó nói, nên không tiếp tục hỏi thêm nữa. Thế là liền giao biên lai like rút tiền cho phía cảnh sát. Sau khi cảnh sát điều tra chuyện rất nhanh đã có tiến triển. Bọn họ từ camera giám sát phát hiện ra, ngày xảy ra vụ tai nạn, người đàn ông bỏ trốn và chủ xe đã rút tiền ở rất nhiều ngân hàng. Bọn họ đoán đây có khả năng là vụ án bắt cóc tống tiền. Ngày hôm sau, cô gái đang ở bệnh viện lén đến cục phòng cháy chữa cháy. Sau khi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định nói hết sự thật ra, thì ra người đàn ông chạy trốn chính là bạn trai của cô. Cô thường bị hắn ta đánh đập, ngày xảy ra tai nạn bạn trai đã uy hiếp chủ xe. Sau khi rút tiền ở nhiều ngân hàng không may xảy ra tai nạn, dưới sự giúp sức của cô gái, cảnh sát rất nhanh đã bắt được hắn ta về quy án. Bởi vì phạm tội bắt cóc nghiêm trọng và tội mưu sát cấp 1. Nửa đời sau của hắn ta sẽ phải trải qua trong ngục tối. Người đàn ông này cũng quá thảm rồi. Lúc anh đang làm mô hình răng, miệng bỗng bị bịt chặt lại. Anh lúc này như đang ngậm bóng đèn vậy. Lúc này cô nhân viên ở một bên bị dọa khiếp vía. Nghi ngờ bản thân có phải dùng sai đồ rồi không? Cô lính cứu hộ bảo anh ta hãy yên tâm, nhất định sẽ giúp anh lấy nó ra. Bọn họ đầu tiên tiêm cho anh thuốc an thần, sau đó lại dùng máy khoan răng, chuẩn bị giúp anh xử lý keo dính bên trên. Cô bảo anh ta cố gắng đừng cử động, nếu không có thể làm môi bị thương. Cùng với tiếng khởi động của máy móc, cô đồng nghiệp bên cạnh không kìm được mà nhăn mày. Rất nhanh cô nhân viên cứu hộ đã xử lý xong. Cô bảo anh ta thử há miệng ra, nhưng anh ta vẫn không làm được. Đồng nghiệp ở bên cạnh thấy vậy lập tức đứng dậy. Anh ta cuối cùng đã thoải mái hơn nhiều rồi. Lần giải cứu này thuận lời hoàn thành, hiện giờ chỉ cần đưa anh ta đến bệnh viện, bảo bác sĩ xử lý nốt phần keo dính còn sót lại là xong. Bọn họ nghe thấy có tiếng người kêu cứu ở dưới tầng tầng của căn nhà này. Nhưng đi lên gõ cửa lại không ai hồi đáp, rất rõ ràng có người đã bị khóa trái bên trong nhà. Bọn họ không nói nhiều lời, lập tức dùng chiêu đá chân bật tung cửa nhà. Đồng nghiệp ở phía sau lộ ra ánh mắt sùng bái. Hai người nhanh chóng đi xuống tầng hầm, phát hiện có một người đàn ông bị nhốt trong phòng sông hơi. Nắm cửa phòng cũng bị rơi trên mặt đất, bọn họ thử lắp nắm cửa vào, phát hiện không thể được. Sau đó người đàn ông cũng bị khí nóng hun ngất đi. Bọn họ cần lập tức cứu anh ta ra ngoài, nhưng phát hiện cánh cửa này rất dày, căn bản không thể phá cửa để vào. Bọn họ lập tức gọi trụ sở đến giải cứu, tiếp đó tìm thấy hộp điện tắt hết mọi nguồn đi. Căn nhà tức thì tối xì lại, lúc này cô nhân viên còn lại lấy công cụ ra thử mở cửa. Bởi vì bình thường cô rất thích chơi trò giải đố, mà trong đó mở khóa là một phần của trò chơi, sau nhiều lần thử cũng đã thành công mở cửa. Bọn họ nhanh chóng kéo người đàn ông ngất xỉu ra ngoài. Bởi vì nhiệt độ cao anh ra xuất hiện tình trạng mất nước. Cũng may dưới sự ứng cứu của bọn họ anh ta đã tỉnh lại,